tu yu yi zi lu zhen de bo tu lo yu yen chen lo na xiao ku lo xia long zhen nữ yo đã chỉ lo thang theo 心机，情我古路写情nhau，望够你个情。 trong ni cũ cậu nu tràn tu y dù yên lò na có nhớ nhớ hậu cũ cho kê xa chỉ muốn nhung lo ngủ cậu chưa yêu xa khăn khó trong rong đã ương đỏ cố mù ta chưa yêu cho kê xa cho ô cũ phanh chừng mỗi cô hồn ta ly cầu tư chuyên chi trình uông cũ lô chia tranh nhau bọn cầu ly có បងចង់លីគូកូននោះចានទូអ៊ីយូយ៉ាងលណាកូនយូញ៉ោហូកូចោកេសាជីមួយនឹងឡងងូកូនជួយយកសាខាងខោចងចងដើអឿនដកគូមូតើជួយយកចោកេសា